bây giờ cái máy xin chào anh em giờ cái máy này thì như này nó có hai pha được 28 món khác nhau 28 món khác nhau đó, một thao tác có thể ưu pha được hai ly 28 món khác nhau đây 28 món khác nhau nó có thực đơn luôn mở ra có số lượng đó, có menu và đặc biệt cái máy này nó có tính năng rất là rất là đặc biệt là nó cá nhân hóa khi mà như sang nó muốn cái gu có sang này như đây sang sang gu có sang này sang lưu lui thế này là sang là uống gu như nào là nhân viên nó biết luôn các bạn nhân viên biết là khi mình gọi một ly cabu của mình là nhân viên biết mình uống nhiều rưỡi sữa và nhiều cà phê là sang cài vào đây là nhân viên cứ xuống là pha thôi chứ không có đây và một bạn à, nhân viên mà có thể thích uống gì bạn cài đây món bạn muốn đó và nó lưu được danh sách 10 người và cái máy này chỉ cần là một thao tác thôi và nó mất chỉ 40 giây thôi 40 giây là có một ly cà phê espresso 40 giây và trong thời gian chờ cái này chảy thì cái logo thương hiệu vàng như này là mỗi công ty mỗi doanh nghiệp là sang chỉ là mã vàng mã vàng cái logo này để để tặng cho doanh nghiệp làm quà tặng quà biếu để làm cho nó nhớ đến mình đó là một logo mạ vàng 24k những thương hiệu khác nhau để làm quà biếu quà tặng để giúp cho khách hàng nhớ đến mình và đặc biệt là trong chương trình à, Ego Game 17 à, à, năm nay thì sang dành tặng là sử dụng một combo là 7.500 ly cà phê này 22 triệu là tương ứng là 3.000 đồng một ly 22 triệu là 3.000 đồng ly sẽ được tặng cái máy này nếu cái máy này chúng ta đi mua lẻ ngoài thị trường á thì nó rơi vào 25 triệu trở lên đây là một chương trình tại sao là vậy mà 22 triệu đây là sang chương trình có đầu tư một chút và để tặng anh em gọi là là một món quà rất là lớn để sau này anh em dùng có những cà phê ngon sẽ ủng hộ mình cái đợt hai đợt này chúng đây là cho đi tất cả những cái gì mà sang có cũng như là để giúp khách hàng có trải nghiệm về cà phê uống ngon nhất có thể à, mà chỉ tại văn phòng chỉ là 40 giây thôi là có liên quan tạo à các bạn quan tâm thì hãy ờ, chia sẻ cái video này và giới thiệu những đồng đội những doanh nghiệp khác biết thông tin này để sang hỗ trợ cho họ ờ, sở hữu cái này cảm ơn